xe mới của mình đây là chiếc ô tô phân khối lớn đầu tiên của Lê Gia Mận chợ sáng lên sẵn trên xe nó nó có vấn đề đem ra hãng cho nó hai cái đèn này ra để mà đi sát xe á không biết uh, có cấn cái gì không mà lúc mà mình gắn lại á thì uh, bật không lên nữa trong khi mới ngày hôm trước rồi bật uh, ờ, bát sinh hai cái đèn cũng lên đó thành ra mình mới đi mình uh, thì nếu mà do cái chiếc led nó hư thì vẫn còn để đó để ờ, vài bữa nửa tháng nữa mình ờ, dư tiền mình đi ờ, lên một cái đèn chợ sáng khác đó, một cái đèn chợ sáng khác vô cái chỗ một thiếu đó không biết ở đây quay thấy không ta đó, đó chỗ đó, đó ở bên đây thì còn nè nhưng ở đây không còn mà nó lên nó sáng lắm mà con diều hâu này của mình tự nhiên bây giờ nó bị đuôi một một mắt đi bù một mắt thì nghe cũng buồn đèn thì mình đang để trong túi giờ mình đi về nhà hết buổi sáng rồi về ăn cơm chiều đi làm nói về chuyện ờ, chạy xe thì chạy ờ, cũng dễ chứ không có gì mà tại mình chưa quen xe mình ờ, đi ờ, tay ga chiếc AB bây giờ không lên côn nhỏ không lên xe độ mà vèo một phát lên không có lớn như thế này khó chứ dĩ nhiên là khó mà biết sao được mê quá ráng mà tập từ từ biết không giờ có xe chạy rồi mới ờ, thấm được cái câu đó nhất là xe không có lớn nữa mà mình á tay mơ dân mới chơi còn ờ, chạy xe không rành nữa mà lấy không có lớn <laughs> mà lấy con có lớn đi trong đường đông nữa chứ hai ngày đầu tiên lấy xe về là sách ra đường đông chạy rồi đi bình thạnh Ờ, xuống nơi Trang Long rồi đi Trường Chinh, Cộng Hòa cái ngày thứ hai mà mình đi ờ, tập chạy xe là mình đã sách đi lên Cộng Hòa rồi trời ơi xe nó đã ồn rồi chứ không phải là do ráp mô rồi nó mới ồn đâu chỉ là tại vì ồn đó chưa đủ gu mấy ông nên mấy ông hay móc bô chứ bô độ đó nó bắt phải nghe cũng thú vị lắm nghe hay nhưng mà đằng sau cái hay đó hậu quả khó lường xe này nó vượt xe lớn dễ dàng ghê đấy cantik sih